Anh nhìn xem Cố cách áo ôm Bao giờ anh mới được bằng người ta À Quên Nè Cố nghĩ cho anh đấy Mua nhiều nhiều quần áo